hè nhớ hè nhớ xin nhớ nhớ nhô nhô và hôm nay và hôm nay chúng ta sẽ chơi đoa nha đang đi tầm mình đã tủ tiền mua một cái hóng giá rồi mà xin lỗi nha về cái đoạn hình ảnh mình sẽ không cho các bạn xem vì đó là một hổng hòa của mình xin lỗi các bạn rất nhiều mà các bạn đừng quên là nhấn like cho mình nhấn like và một subscribe cho mình nhiều đóng lượt qua video mới nhỏ à. cảm ơn và cảm ơn người bạn người bạn uh, tên là Bùi Tá Miên đã đầm đã ờ, hỗ trợ ờ, chỉnh sửa video mà giờ mà không có chỉnh sửa gì hết nhưng bạn ái đã chỉ mình chia đo chỉ rất nhiều chơi trò chơi và hướng dẫn mừng chơi cái trò đo lạc bọn thì mình cảm ơn bọn bân rất nhiều nha lúc mình gặp con ăn bớt á, thì bọn á, giúp mình giúp mình một tay lắm luôn ơi xong chỉ mình tận chi tiết luôn nếu không có bọn mang bây giờ mình chơi gà cũng chết không vượt qua cũng xiết luôn trời ơi cái tủ Ui yeah, cộng sẵn một cái lớp viết ui nhiều tiền ha bốn trăm máy gần đủ wow ui, ui mua hai thứ mình yêu thích nhất luôn khó quá các bạn chờ cũng góp tới vừa ngã nhau để không mất một cái máu rồi luôn ghê chưa ghê chưa ngon ngoe học ngoe qua của mình đừng rồi cảm ơn ra có ốc quyết cũng tốt nha ra có ốc quyết cũng tốt mà nhưng phẩm hôm nay của mình hơi tốt mình hơi tốt luôn Trời ơi 15 Là đinh tới cửa 15 mà không mất máu luôn dư luôn qua đó mua quá trời hư tiếp thôi tiếp thôi gì bị phá nắng hết á tao tiền quá 20 một loại vitamin suy gặp siết là không sợ suy gặp siết con siết là không sợ nữa rồi vitamin ở đây mà siết trả lại đừng ông bớt à trong máy luôn các bạn hai ba hai ba rồi nè mỗi lại và hai ui khó quá cho dạo quần ta nha cho mùa đường hơi nhiều hai tư hai lăm bảy Vì lúc mình gặp tình trạng quá rồi lắm big. Rồi, xích rồi, xích rồi Chuẩn bị nha, chuẩn bị nha Mừng hát con xích rồi Con ai rồi, mừng hát con ai rồi Chết rồi Giết sớm ha Chưa kịp chuẩn bị hết trơn á Các bạn cổ vũ rồi nha